Hello, xin ờ, mến uh, chào quý bà con Minh Toàn đang uh, đi trên uh, cái tuyến đường uh, mà đi lên uh, cầu Bãi Cháy Để mà Minh Toàn lên cầu Bãi Cháy để quay cái video gửi đến uh, quý bà con của bác Cầu Bãi Cháy ở đây là thuộc uh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Về cầu Bãi Cháy thì uh, thu hút uh, và là nhiều người à, đến đây để à, tham quan chụp ảnh à, về cầu Bãi Cháy cũng như là các cái à, khu du lịch xung quanh cầu Bãi Cháy. và cũng à, bên cạnh đấy thì cầu váy cháy cũng có những cái câu chuyện à, huyền bí về cầu váy cháy mà quý bà con cô bác cũng có thể tìm thấy ở trên mạng để chúng ta à, hiểu thêm về cầu cái cháy à, quý bà con cô bác chúng ta đang đi qua cái ờ, khu phố 10 của phường bãi cháy đây là một trong những khu phố mà dành cho cánh mày râu tức là khu phố giải giải trí dành cho đàn ông đấy là được à, cái tên coi đấy là được à, các thánh à, mẹ dâu và các bạn trẻ đặt thôi ở đây thì như quý bà con của bác ban ngày thì người ta cũng có thể là cất cất biển nhưng mà cũng có những cái quán mà người ta sẽ để biển như như bia nhà nghỉ hoặc là massage hoặc là dịch vụ cà phê đây ví dụ như đây mộc lan đây cà phê đây cái ban ngày đi trên cái phố này ờ, thì ờ, không thấy được ờ, các cái em gái xinh đẹp nhưng mà buổi tối đi thì các em gái xinh đẹp rất là nhiều đây cà phê đây cà phê kia lanh chỉ có trên cái khu phố này thì chỉ có mấy trăm mét thôi nhưng mà đến phải đến rất là nhiều quán dịch vụ phê giải khát đây nhưng mà ban ngày thì hầu như là người ta ít khi mà người ta mở cửa lắm quý bà con các anh mà đến ờ, các anh và các ờ, chàng trai các thanh niên đến khu phố này thì buổi tối thì nhộn nhịp lắm đây lại một quán nữa đây để lên được cầu vé cháy thì uh, Minh Toàn đi cũng quang đường cũng khá là dài đây đây là đi thẳng cầu bãi cháy còn à, rẽ phải là đi à, đền cái lân Thì, à, Minh Toàn à, đi đến cầu bãi cháy thành ra Minh Toàn xin phép được đi thẳng tuyến đường này thì ờ, cũng đang làm đường nên mà cũng ờ, rất là vui và có nhiều xe chạy ra móng cái cẩm phả thành ra là quý bà con cô bác mà có lưu thông trên tuyến đường này thì ờ, cũng hết sức cẩn thận toàn à, sẽ có một cái à, video về à, toàn cảnh của cầu bãi cháy thì rất mong quý bà con cô bác ấy, xem video đấy ở trong cái kênh mà quý bà con cô bác đang xem à, để là người, người đầu tiên được uh, thông báo và xem những uh, video thú vị thì uh, hy vọng quý bà con cô bác hay làm một hành động đó là chúng ta nhấn nút đăng ký kênh đăng ký ở đây là đăng ký miễn phí và cái nút này nó nằm bên phía tay phải màn hình mà quý bà con cô bác đang xem cái góc cuối đăng ký miễn phí thì uh, rất mong quý bà con cô bác uh, chúng ta nhấn nút đăng ký thứ nhất là để xem uh, những video mới thú vị thứ hai nữa là cũng uh, là uh, ủng hộ kênh, giúp kênh này à, càng có nhiều video à, thú vị hơn, hấp dẫn hơn để à, gửi đến quý bà con, phục vụ quý bà con cô bác được tốt hơn. Từ đây mà đi sang Hòn Gai là cách có 5 km thôi bà con ạ. Đây, trước mặt chúng ta là cầu Cái Cháy rồi. và nếu mà để mà đi à, tham quan à, cái khu Hà Long Tây thì à, đến gần chân cầu cái cháy đây là chúng ta có một đường chúng ta rẽ phải xuống và chúng ta đi xuống cái khu Hà Long Tây hay còn gọi là cái thị trấn Bài Cháy của thành phố Hà Long nơi mà thu hút rất là nhiều du khách trong nước và quốc tế về tham quan thôi rồi Minh Toàn lại không đi vào làn phía bên trong rồi À trên này có một cái à, làn đường phía bên trong <coughs> đây, đây có cái à, này rất là cũng khá là đẹp Đấy, ờ, cái bà con của bác ờ, thấy xe chạy uh, ngược ra mong cái và cầm phà rất là nhiều Mến thưa quý bà con, nếu mà chúng ta đi xuống khu Long Bay là chúng ta rẽ vào đây để rẽ phải vào đây và chúng ta đi xuống Hà Long Bay. à, mình toàn à, xin phép đi vào cái làn à, bên trong này để mình toàn à, có thể là đứng ở trên cầu để quay cái video à, toàn cảnh về bay à, cầu về cháy đến cứu bà con của bạn trước khi lên cầu Bái Cháy là có một cái cầu dẫn này cầu dẫn này đây cái à, đường xuống Hạ Long Bay đây quý bà con đấy, chúng ta mà rẽ phải là chúng ta sẽ đi lúc này chúng ta rẽ phải chúng ta sẽ đi vào à, cái đường đấy và đây cầu Bái Cháy đây vào cái cháy này thì à, gió khá gió khá là to quý bà con ạ đây mình toàn xin phép uh, lên đây ngợp quá ứng trên này nhìn xuống có vẻ hơi ngợp đây mình thưa quý bà con đây là cầu vải cháy và đằng trước mặt quý bà con cô bác là cái ờ, cáp treo mà đi từ hòn gai mà sang ờ, sang bên ờ, bãi cháy này đi bằng cáp treo trước mặt là cái khu Hà long bay cái trái này thì khá là nhiều uh, xe lưu thông qua ở đây cũng là một trong những cái con cầu mà à, nổi tiếng về cái ờ, những câu chuyện những uh, huyền thoại những câu chuyện bí ẩn xung quanh cái cầu bé cháy này đây là cái tuyến đường ờ, trước mặt chúng ta là tuyến đường Bạch Đằng Bạch Đằng tuyến đường này sẽ dẫn uh, uh, chúng ta đi uh, đến Hạ Long Bay đây quý bà con các bác có thể nhìn thấy cái tàu Đấy, cái tàu đang di chuyển ở đây phía bên này là phía bên ờ, hòn gai phía bà con này còn à, trước mặt chúng ta khu các cái núi xa xa mờ mờ là khu đấy là khu vịnh à, hạ long hình như là minh toàn đứng đây quay uh, vlog thì uh, ai đi qua cũng nhìn uh, quý bà con ạ <laughs> Ờ, có cái hai người này đạp xe nguy hiểm quá nhỉ em gái cười tít mắt dọc theo cái khu hòn hòn gai mà trước mặt chúng ta thì ờ, cũng là một trong cái ờ, khu mà rất là đẹp ở hòn gai cũng như là hạ long và cầu bé cháy này thì nó có hai cái cột dây văng hai cột dây văng đứng trên cầu bãi cháy này cũng có một cái cảm giác rất là rất là sơ quý bà con ạ à, thứ nhất là về độ cao thứ hai nữa là về những cái câu chuyện mà nếu mà quý bà con quan tâm thì chúng ta cũng có thể đọc ở trên mang những câu chuyện về cầu gái cháy thì à, Minh Toàn có đọc một vài câu chuyện và chính như thế mà khi mà đứng ở giữa cầu này cũng thấy khá là khá khá khá là và sợ À, ngày xưa thì à, cái cầu tàu mà đằng trước mặt chúng ta đấy là cái các cái cầu tàu để cho du khách à, đi lên cầu tàu đấy và đi ra ngoài à, Vịnh à, Hạ Long và cũng như là Cát Bà nhưng mà đợt này là các cái tàu mà đi ra Vịnh Hạ Long cũng như là Cát Bà là chuyển à, về hết à, phía dưới à, bán đảo Tuần Châu thành ra cầu tàu này bây giờ cũng rất là ít tàu không hầu như không có tàu luôn không có con tàu nào về du lịch ở đây cả Đây, như quý bà con cô bác nhìn thấy cầu này đang à, mới làm thành tôn núi sắt đang còn chắc chắn lắm không như cầu Long Biên cầu Long Biên thì à, quý bà con cô bác à, nhìn nó bị han gì nhiều nhưng mà cầu này đang rất là chắc chắn